hello hello hello xin chào các anh chị em và các bạn có mặt trong cái chia sẻ livestream của chúng ta chúng ta ngày hôm nay ạ bao nhiêu anh chị em thấy được là hôm qua chúng ta rất là mệt mỏi rất là tiêu cực thì hôm nay bạn mọi thứ lại trở nên vui vẻ tích cực rồi ạ nếu anh chị em cảm giác là hôm qua cảm giác là mệt mỏi cảm giác là gì à, cảm giác là tiêu cực tất cả những cái tâm lý chúng ta gọi là dồn dập đến với chúng ta thì hôm nay chúng ta lại thấy là mọi thứ lại tiếp tục tốt đẹp với chúng ta có nhiều anh chị em hỏi rằng là, tại sao lại như vậy và Dũng hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta chúng ta có thể mua cổ phiếu trong đoạn tới hay không hay chúng ta thoát ra đấy là điều đầu tiên nhưng quan trọng trước khi mà chúng ta nói về gì ạ trước khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện để chúng ta có cái năng lượng cao thì anh chị em nhớ ở đây đó là làm đây là một chương trình đào tạo giúp cho chúng ta có động lực để chúng ta phát triển phát triển bản thân trước phát triển kinh doanh tức là chúng ta vẫn phải có năng lượng làm thế nào để chúng ta có năng lượng đỉnh cao làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng được thị trường làm thế nào để có có niềm tin để chúng ta gì ạ có thể tiếp tục quay trở lại đầu tư một cách tốt nhất đó là cách mà hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta một số các gì ạ các bước để chúng ta để có thể thành công đầu tiên chúng ta cần phải có một năng lượng cao anh chị em biết rằng là nếu để có năng lượng cao thì chúng ta có ngôn ngữ cơ thể ạ Dũng thấy anh chị em này anh chị em có thấy rằng Dũng luôn luôn tạo ra cái ngôn ngữ cơ thể bởi vì ngôn ngữ cơ thể nó mới tạo ra năng lượng anh chị em nếu anh chị em này đầu tư mà anh chị em thấy rằng là nó gì ạ à, nó mệt mỏi thì hãy ra ngoài kia hãy tập luyện nhá hãy tập luyện hãy chuyển động thật nhanh hãy vươn cái cơ thể này thật rộng ra hãy đưa khung mình chúng ta thật rộng ra bởi vì đây là một trong những cái mô thức để giúp chúng ta có năng lượng đỉnh cao khi chúng ta có năng lượng đỉnh cao thì cái việc mà chúng ta bán cổ phiếu ra nó cũng dễ hơn đúng không hoặc là chúng ta gì ạ à, mua vào cổ phiếu cũng dễ hơn rất nhiều so với những anh chị em ở năng lượng thấp trong đầu tư hay trong bán hàng chúng ta biết biết rằng là ai có năng lượng cao hơn người đó sẽ giành chiến thắng vậy ở đây chúng ta biết rằng là nếu ai có năng lượng cao hơn thì họ sẽ giành chiến thắng và những người mà có năng lượng thấp chỉ chuyên nói về tiêu cực thì phần lớn anh chị em đó là anh chị em có năng lượng thấp vậy hãy gì ạ à? hãy quên tất cả những cái câu nói tiêu cực đi không ạ hãy quên tất cả những cái câu nói mà chúng ta gọi là đổ lỗi cho người khác hãy quên những câu nói mang tính chất là đổ lỗi cho gì ạ à? thị trường đổ lỗi cho margin đổ lỗi cho gì ạ à? đổ lỗi cho uh, sàn uh, Hồ Chí Minh nó bị tắc nghẽn bởi vì tất cả điều đó nó đến bởi gì ạ à? do chúng ta không chủ động đúng không ạ hello ạ à? chúng ta không chủ động nên bây giờ chúng ta mọi thứ nó diễn ra nó không ý muốn thì chúng ta cảm giác rằng gì ạ à? cảm giác là cần phải đổ lỗi và khi chúng ta đổ lỗi thì cái điều gì diễn ra đó là cái gì ạ à? cái tâm của chúng ta nó sẽ đi xuống đúng không cái tâm của chúng ta sẽ đi xuống và toàn bộ năng lượng chúng ta sẽ đi xuống tất cả mọi thứ đi xuống nên hãy chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm về gì ạ chịu trách nhiệm về chính tất cả những quyết định của mình hôm trước chúng có nói một cái cổ phiếu PVS á, à, PV Bank là cổ phiếu đó là cổ phiếu dẫn đầu và một số anh chị em thì chẳng hiểu không biết là chúng ta có hiểu hay không hiểu và là cổ phiếu đó gì ạ cổ phiếu đã tạo đỉnh cổ phiếu tạo đỉnh thì bao giờ nó sẽ là thường cổ phiếu dẫn đầu thì bao giờ nó khỏe hơn gì ạ khỏe hơn những cổ phiếu bét bảng như vì chúng ta chỉ gì ạ chỉ nghe nghe nghe theo kiểu nghe nghe mang tính chất là nghe xem là có phím hàng hay không nên dẫn đến là học mà không đi đôi với hiểu thì chúng ta gọi là thất bại đỉnh cao Dung luôn luôn muốn anh chị em nữa là chúng ta cần phải có năng lượng đỉnh cao trước khi chúng ta bước vào giao dịch nên chính vì vậy chúng ta cần phải nhớ đúng không cần phải nhớ là chúng ta cần phải luôn luôn có năng lượng đỉnh cao ở trong buổi tối hôm nay có lẽ là Dũng sẽ Ờ, ờ, bận chút công việc không chia sẻ được anh chị em nên hôm nay Dũng có thể chia sẻ chúng ta một số các để chúng các bước để chúng ta có thể có cái năng lượng đỉnh cao trước khi chúng ta có giao dịch đầu tiên anh chị em có thể là chuyển động cơ thể hai là chúng ta gì ạ hít thở thật sâu theo cái công thức mà Mark Mini chia sẻ đó là hít thở theo công thức là 5 20 10 đây là cái cách để chúng ta luôn luôn giữ cho cái năng lượng ở đỉnh cao khi mà chúng ta đưa ra quyết định cái thứ ba nữa là chúng ta có thể luôn luôn tập trung vào gì ạ vào giải quyết vấn đề chứ không tập trung vào vấn đề bởi vì chúng ta luôn luôn tập trung vào vấn đề dẫn đến tình trạng đó là năng lượng chúng ta sẽ giảm thấp và gần như chúng ta sẽ rất khó để đưa ra quyết định đúng không rất khó để đưa ra quyết định và tiếp theo chúng ta luôn luôn đặt ra những câu hỏi điều này nó tốt ta ở như nào cái điều mà chúng ta đang xảy ra nó tốt ở điều gì nên chúng ta luôn luôn học những trải nghiệm luôn luôn học những bài học nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành nhanh hơn và anh chị em nào luôn luôn cảm giác là đây là đau khổ đây là gì ạ chúng ta mất mát bởi vì nếu chúng ta mất mát thì chúng ta mọi thứ nó mất mát nhiều hơn đúng không đúng không mất mát nhiều hơn nên ở đây chúng ta thấy là nhiều thứ chúng ta cần phải biết rằng là mọi thứ năng lượng nó đến từ đâu năng lượng nó đến từ gì ạ ba cái yếu tố quan trọng anh chị em sẽ biết rằng năng lượng năng lượng nó đến đầu tiên là đến từ oxy Dũng sẽ nói anh chị em điều này trước khi mà chúng ta nói về gì ạ trước khi chúng ta nói về thị trường bởi vì trong mỗi một cái buổi chia sẻ này Dũng muốn gửi cho anh chị em tất cả những kiến thức về gì ạ kiến thức về phát triển bản thân trước khi chúng ta phát triển kinh doanh trước khi chúng ta phát triển học những cái cái nền tảng để chúng ta có thể hiểu rõ về thị trường nên chính vì vậy chúng ta cần phải nhớ là năng lượng nó đến từ oxy vậy làm sao chúng ta có oxy một là chúng ta hít thở hít thở theo cái công thức đó là hình hộp giống của Mark ông Mark ông sử dụng cái công thức hình hộp đó là cái công thức mà một số anh chị em có thể biết rằng vào cũng đọc cuốn sách gì ạ à? đọc cuốn sách đó là phù thủy sàn chứng khoán hoặc là đầu tư một nhà vô địch nó có cái gì ạ à? hít thở hình hộp hoặc là chúng ta có thể công thức hít thở đó là hít giữ hít vào năm giữ 20 và thở ra 10 cái này liên tục trong khoảng 5 đến 10 lần thì tự nhiên cơ thể chúng ta nó chuyển sang trạng thái gì ạ à? bình an và khi chúng ta bình an chúng ta mới quyết định được một cách tốt nhất đó là đầu tiên chúng ta gọi là lấy oxy để làm cho cơ thể chúng ta uh, cảm giác là từ tiêu cực chuyển sang tích cực đúng không ạ Ok, chúng ta lại tiếp tục gì ạ? Tiếp tục đến một cái điều thứ hai, đó là chúng ta chuyển động cơ thể. Khi chúng ta chuyển động cơ thể nhanh thì chúng ta cũng hút được oxy rất là nhiều và đây là một trong những cái bước để chúng ta có thể thay đổi ngôn ngữ cơ thể chuyển động cơ thể và tạo ra cái khung hình tức là cái chiếm chỗ của khung hình của chúng ta thật lớn thật rộng anh chị em nhớ không ạ chúng ta chiếm chỗ dung hình thật lớn thật rộng Donald Trump anh chị em thấy Donald Trump luôn luôn để ở vị trí tay như này vì đấy là một trong những cái cách để ông là thu hút năng lượng lớn nhất trong cái gì ạ trong cái bước để ông là thu hút đám đông nên anh chị em biết rằng là anh chị em cần phải làm những việc đó để anh chị em biết được tại sao mọi thứ nó trở nên dễ dàng tuyệt vời hơn nếu anh chị em biết có chuyển sang năng lượng đỉnh cao Ok, ngoài ra chúng ta có thể ăn uống Ăn uống thì chúng ta có thể sử dụng đó là rau xanh chiếm 7 đến 80% Còn lại toàn bộ là thức ăn thì chúng ta kiêng gì ạ, ăn giảm bớt cái gì ạ Đó là những cái đường tinh luyện giảm bớt những cái thức ăn chiên đúng không Thức ăn chiên uh, có gọi là rán thì đấy là cách để chúng ta có cơ thể khỏe mạnh Có năng lượng cao và đây là bước đầu tiên để chúng ta có thể giành chiến thắng trên thị trường trong đầu tư chiến thắng thì ai đó chúng ta thấy là những cái quyết định nó là do năng lượng đúng không chúng ta có những quyết định khi mà quyết định cảm đến sợ hãi chúng ta gọi là sợ hãi chúng ta gọi là bế tắc còn quyết định chuyện mạnh mẽ thì trở nên mạnh mẽ anh chị em thấy là khi thị trường nó lên nó đi xuống thì dũng luôn luôn mạnh mẽ luôn luôn có những năng lượng đỉnh cao bởi thế dũng đã có tất cả những cái gì ạ à? có những cái năng lượng đó rồi bởi vì khi mà dũng giúp cho anh chị em làm nào để chúng ta có gì ạ à? có năng lượng đỉnh cao bởi trong đầu tư chứng khoán dũng luôn luôn có ba bước bước đầu tiên là tạo năng lượng đỉnh cao bước thứ hai là tạo ra những quy trình mà dũng đang hướng dẫn anh chị em bước thứ ba là chúng ta cần phải hành động một số anh chị em không hành động không làm cuối cùng bị thua lỗ thì bảo là gì hôm qua bán ra hôm nay nó lên thì lại oán trách đúng không nên ở đây chúng ta lại không bao giờ để cho thị trường nó ép chúng nó mới bán anh chị em nhỉ comment nhá đừng bao giờ để cho thị trường ép ép tức là nó bắt chúng ta phải bán thì chúng nó mới bán thì đây là một cái cách gì ạ à? nó một cách đơn giản nhất là nó hơi đau đớn một chút nha hơi đau đớn một chút đó là ngu xuẩn bởi vì thị trường gì ạ à, nó không không ấy ai nó không gọi là trường ai cả khi mà thị trường nó ép chúng ta phải bán rồi lúc chúng ta bán ra thì nó nảy lên điều mà nó nảy lên lại tăng tăng một chút và chúng ta thấy là điều đó chúng ta là những con bạc đúng không con bạc bị thua lỗ thì chúng ta mới gọi là cái tên gọi như vậy dũng không bao giờ muốn nói cái điều này bởi vì dũng luôn luôn nói muốn nói anh chị em những điều tốt đẹp về yêu thương về hạnh phúc về bình an nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải nhìn nhận ra một cái điều đó là những cái điều mà chúng ta làm mất tiền đúng không khi mà chúng ta mất tiền thì chúng ta gọi là chúng ta gì ạ ôi không nói nữa cái từ này Dũng không muốn nhắc tí nào nhưng Dũng thỉnh thoảng cũng phải nhắc để anh chị em là tỉnh ngộ đi ạ tỉnh ngộ đi đúng không ạ hãy tỉnh ngộ đi ok và chúng ta biết rằng là tất cả những điều đó nếu chúng ta tỉnh ngộ được chúng ta phát hiện ra được cái ngôn ngữ cơ thể cái năng lượng cao giúp chúng ta ờ, có cảm trị cảm xúc chúng ta rất là tốt vậy bao nhiêu em đã thấy rằng điều này nếu anh chị em thực hành nhé thử thực hành đi xem là thực tế có phải như vậy không ạ ở trong cái lớp đầu tư như nhà vô địch cũng luôn luôn giúp cho các anh chị học viên của mình tạo ra năng lượng đỉnh cao năng lượng tích cực luôn ở trong lớp nên học 2 tiếng đến 3 tiếng mà không thấy gì ạ à, vẫn luôn luôn luôn tỉnh táo bởi vì chúng ta luôn luôn ở trạng thái năng lượng đỉnh cao anh chị em cũng xem theo dõi video của Dũng có những video kéo dài đến một tiếng đúng không ạ chúng ta luôn luôn có năng lượng đỉnh cao vậy bao nhiêu anh chị em đang thấy chúng ta đang có năng lượng đỉnh cao để comment số 1 đúng không ạ nếu chúng ta cảm giác chúng ta đang có năng lượng đỉnh cao hãy comment đi ạ hãy comment số 1 ạ hãy comment số 1 để chúng ta thể còn nếu anh chị em là chưa thấy thì comment số 4 đi ạ để xem là anh chị em đang ở cảm xúc nào hãy làm điều đó đi ạ trước khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn về thị trường khi mà chúng ta có năng lượng rồi thì chúng ta cần phải tìm ra những quy trình quy trình những nguyên lý những checklist bởi vì trong đầu tư nó phải luôn luôn có gì mọi thứ nó luôn chuyển động theo nguyên lý theo quy trình vậy chúng ta chống lại các nguyên lý chống lại các quy luật nếu chống lại nguyên lý chống lại quy luật thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu chúng ta chống lại đi dòng nước đang chảy xiết như này chúng ta muốn bơi ngược dòng chúng ta sẽ trở nên là làm gì ạ à? làm cái gì mà bơi ngược dòng chúng ta sẽ dẫn đến gì ạ à? rất nhiều cái tai hại tệ hại đến chúng ta đúng không nên ở đây chúng ta sẽ là không hiểu về đầu tư chứng khoán không hiểu về quy trình không hiểu vận vận động của nó mà vẫn bỏ ra rất nhiều tiền có anh chị em bỏ ra 500 triệu có anh chị em bỏ một tỷ có anh chị em bỏ hai ba tỷ và trong đó khi mà chúng ta gì ạ à? hỏi về quy trình đầu tư chứng khoán không biết hỏi về về gì ạ à? hỏi mua bán như nào thì chỉ nói mỗi là nghe mách nước của ai đó hoặc là theo cảm hứng của ai đó để mua cuối cùng mình thua lỗ hỏi dũng là hỏi dũng là có mua hay bán được không dũng chịu chết không trả lời được không thể trả lời được bởi vì chẳng biết là anh chị em đang có kiến thức gì nên làm sao trả lời được đúng không không thể trả lời được điều như vậy đúng không hãy nhớ là like và share đi ạ à, để dũng tiếp tục chia sẻ với chúng ta dũng chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức căn bản để anh chị em có thể nắm rõ được và thậm chí là anh chị em có thể kiếm được nhiều lợi nhuận chỉ khi chỉ cần nghe những cái gì video mà Dũng chia sẻ thôi ạ không nhất thiết về tham gia những chương trình của Dũng nhưng anh chị em cần phải tuân thủ tuân thủ những cái gì mà Dũng chia sẻ vậy bây giờ chúng ta đã nhớ bài học đầu tiên Dũng muốn nhắc lại để tại vì tất cả mọi thứ nó luôn luôn tạo ra cái sâu chuỗi của nó anh chị em, mọi thứ nó luôn luôn tạo ra cái chuỗi của nó Dũng không bao là làm cái gì mang tính chất tách biệt nên chính vì vậy hôm nay Dũng có một cái đọc của cái bạn bạn nói một cái cái, cái từ như này thực tế thì Dũng cũng không buồn lắm đâu nhưng thấy là buồn cho bạn đấy bởi vì bạn chẳng hiểu về thị trường bạn nói là à, tại sao lại nói là cổ phiếu à, hôm trước nói cổ phiếu VB VBank đặt đỉnh mà hôm qua lại nói rằng là cổ phiếu gì ạ à, VBank nó mạnh ở đây bạn ấy không hiểu đơn giản này VPBank nó là cổ phiếu đã đạt đỉnh nó chạy nước rút anh chị em hiểu không nhưng khi mà thị trường nó xấu thì những cái cổ phiếu bét đảng á nó giảm đầu tiên còn những cổ phiếu đầu bảng vẫn chưa giảm hoặc nó giảm ít hơn nên chính vì vậy chúng ta phải luôn luôn tìm ra những cổ phiếu đầu bảng để mua nên chính vì vậy khi mà chúng ta không hiểu chúng ta comment những cái lời rất là là là là làm cho thực ra là rất là nực cười bởi vì đọc thì không đọc hiểu thì không hiểu nghe thì không nghe hết mà cuối cùng cứ đi comment như vậy thì nghe vẻ nó, nó làm ảnh hưởng một số anh chị em nó mất năng lượng và lúc đang đi tìm năng lượng chúng ta đúng không luôn luôn tạo ra cái cảm hứng tạo ra năng lượng chúng ta mà một vài người như vậy nó làm cho chúng ta mất hứng đúng không ạ mất năng lượng nên chính vì vậy anh chị em cần phải là ao những cái nhóm đấy ra đúng không những anh chị em nào tiếp tục vào những nhóm mà nó bị như vậy thì ao hết ra đấy một số anh chị em mà cảm giác là thiếu năng lượng ở đây thì có thể ao ra không sao cả chúng ta đi tìm một số ai khác đồng cảm chúng ta một số người đồng cảm vì bởi vì ai đó nói là tôi cũng bị lỗ ạ bạn lỗ bao nhiêu ạ em lỗ 30 phần trăm ạ ừ tôi cũng vậy tôi cũng lỗi 50 phần trăm và một vài nhóm nữa việc đầu tư trên thị trường làm sao có lãi được toàn là em cũng lỗ 60 phần trăm chị ạ và tất cả mọi cái cảm giác là thấu hiểu cảm giác đồng cảm nhưng nếu chúng ta đến một cái group như là group của Dũng hoặc là đến một group nào đó của DVD thì anh chị em thấy là ôi giời ôi sao tại sao những người khác người ta kiếm được 50 100 phần trăm hoặc nhiều trăm phần trăm và đấy chúng ta cảm giác là là nhục và chúng ta cần phải học chúng ta cần phải làm chúng ta cần phải thay đổi để chúng ta có thể giống họ nhưng nếu chúng ta chỉ tập trung vào những người ở phía ngoài kia đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho cho là chúng ta cũng giống họ thì đó là đấy là lỗi của chúng ta đúng không cái điều này Dũng biết rằng là khi Dũng nói tất cả những điều này có thể làm cho anh chị em không vui nhưng phải nói phải nói để chúng ta có thể một số anh chị em có thể nhận thức ra một số anh chị em có thể đây sẽ là những cái lời nói làm chúng ta tổn thương thì Dũng xin lỗi bởi vì cái Dũng này Dũng không mong muốn làm tổn thương của chúng ta nhưng cái việc này Dũng cần phải nói bởi vì nếu mà Dũng biết cái điều này mà Dũng không nói thì Dũng là có tội rất lớn đúng không ạ khi mà biết mà không nói thì là có tội nhưng nói ra mà thấy có tội thì được, nói ra mà có thể giúp được ai đó thì đấy mới là cái mà Dũng mong muốn làm nếu anh chị em nào đó theo dõi kênh của Dũng thì thấy rằng là thỉnh thoảng cũng nghe có một vài điều nào đó cảm giác là rất là ngứa tai đúng không ạ thì hãy xin lỗi nha Dũng sẽ xin lỗi anh chị em đúng không ạ Dũng xin lỗi mọi anh chị em bởi vì điều đó là điều mà thực sự Dũng nói đến sự thật Ok và chúng ta tiếp tục gì ạ à? hôm nay chúng ta tiếp tục nói về thị trường chung anh chị em biết rằng là Dũng sẽ nói hôm qua anh chị em nhớ được một cái bài mà Dũng đã nói bao nhiêu anh em nói là Dũng thấy rằng là hôm qua hôm qua khi thị trường giảm á thì đến hôm nay chúng ta biết là khả năng hôm nay thị trường hồi rồi ạ à. nếu xem video của tối hôm qua bao nhiêu anh chị em đã biết rằng xem video của tối hôm qua thôi ạ à, thì biết hôm nay thị trường hồi rồi ạ à. xem thôi ạ à. nếu anh chị em hiểu đơn giản ạ à tại vì hôm qua nó là một cái đoạn đầu tiên giảm rất mạnh đúng không thì kiểu gì nó cũng nảy lên kiểu gì nó cũng nảy lên vậy ở đây chúng ta sẽ biết rằng là có hai dạng anh chị em mình nhớ này này thay vì chúng ta chỉ nghe một bên thì Dũng sẽ chia sẻ chúng ta có hai dạng dạng thứ nhất là nó nảy lên và nó sẽ kết thúc dạng thứ hai là nảy lên mà tái tích lũy và có thể nó tiếp tục tăng Dũng nói ở đây Dũng nói thật nhanh thôi ạ à, anh chị em có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ Dũng sẽ cho chúng ta một vài ví dụ để anh chị em có thể hiểu rõ được đúng không ạ hello được không ạ ok chúng ta sẽ lấy một vài cổ phiếu để anh chị em có thể là nảy lên để kết thúc chu kỳ hay nảy lên để lại giảm tiếp thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ ok chúng ta biết rằng là những cái chương trình này Dũng luôn luôn nói thật nhanh bởi vì kiến thức nó quá nhiều nên nếu mà Dũng nói quá quá chậm thì không biết là là chúng ta có thể nghe đủ hay không nên anh chị em nào mà thấy là nhanh quá thì chúng ta về xem đi xem lại đúng không ạ bởi vì những cái kiến thức này nó rất giá trị nên Dũng muốn nói thật nhanh để chúng chúng ta truyền được nhiều thông tin nhất đầu tiên anh chị em sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy một vài các cổ phiếu ngân hàng để anh chị em Dũng sẽ nói nhắc lại để anh chị em mới thấy được trong nhóm cổ phiếu ngân hàng Dũng lấy một vài ví dụ đấy ạ thì chúng ta sẽ có gì ạ à? chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu như Vietcombank là cổ phiếu bét bảng không chơi ạ à. nhóm này bét bảng rồi để nhịp sau để tích lũy lại chúng ta tại vì rõ ràng ở trong cái quá trình mà ở đây vẫn là bét bảng có thể nhịp sau sẽ tăng chúng ta sẽ tính sau nhóm thứ hai chúng ta cũng thấy là những cổ phiếu như là STB cũng đã tăng khá mạnh đây là STB những nhóm này tăng khá mạnh từ dưới này tăng khá lên thì lên đến bên kia này là lúc mà chúng ta có hai kịch bản diễn ra kịch bản đầu tiên là kịch bản mà Dũng thấy là nó sẽ là kịch bản đặt đỉnh nó là rất là cao bởi vì khi nó chạy nước rút từ những nền này và tăng tốc như này thì khi nó kéo lên đến phía trên này nó có thể tạo ra những cái quá trình phân phối quá trình phân phối giống như cổ phiếu HCM hôm qua Dũng chia sẻ anh chị em phải xem ví dụ anh chị em có thể biết được đây là cổ phiếu HCM đây này sau khi giảm nó phân phối và nó kéo test lại và tích lũy và thậm chí có thể sau một thời gian nó có thể vượt đỉnh như này nhưng thời gian để vượt qua cái đỉnh này hoặc thời gian để tích lũy trong thời gian này để vượt đỉnh thì quá mất nhiều thời gian nên để mua cổ phiếu này hoặc là giữ cổ phiếu này trong cái giai đoạn tái tích lũy này có tốt hay không anh em chị em ơi vậy cổ phiếu này nếu chúng ta mua để chúng ta tái tích lũy để chúng ta để giữ có tốt hay không ạ à? có tốt không ạ à? đấy chúng ta sẽ nhìn ạ ở trong cái giai đoạn này anh chị em nhớ về vẽ cái cổ phiếu này ra vẽ cái mẫu hình cổ phiếu này ra thì anh chị em sẽ ra được tại vì ở đây nhưng cũng là cổ phiếu ngân hàng nha anh chị em cũng là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì có những cổ phiếu như thế này Techcombank đúng lại nói là Techcombank Techcombank thì hiện tại nó đang trong quá trình tái tích lũy chúng ta đang trong quá trình giảm rất là sâu ạ đây là một cái quá trình tăng tốc nếu trong quá trình mà tái tích lũy này mà trong một vài hôm nữa cổ phiếu này quay đầu tăng rất là mạnh thì ở đây chúng ta nên làm gì anh chị em ơi ạ chúng ta cùng là bởi vì lúc lại nói một cái điều này anh chị em cần nhớ này khi mà thị trường chung đạt đỉnh á nó sẽ giảm rất mạnh và nó rung lắc rất là lớn nhưng cái thời gian để kết thúc một chu kỳ nó không thể mất một vài tuần một hai tuần được mà nó có thể kéo dài ra gì à, một vài tuần hai ba tuần thậm chí là một vài tháng tùy thuộc vào các cổ phiếu dẫn đầu như thế nào ở đây chúng ta có ba cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu từ nhóm cổ phiếu gì ạ à? nhóm cổ phiếu thép đến nhóm cổ phiếu ngân hàng rồi đến nhóm cổ phiếu chứng khoán tới đây còn nhóm nào hay không thì chúng ta tiếp tục theo dõi kênh của Dũng nhưng Dũng muốn nói điều này để anh chị em thấy là học mà chúng ta gì ạ học mang tính chất là sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật đơn thuần thì không bao giờ có thể thành công được nha không bao giờ có thể thành công được đấy là điều chắc chắn đấy. chúng ta lại tiếp tục thì cái cổ phiếu này anh chị em sẽ thấy là nếu nó tái tích lại thì đây chính là cơ hội tiếp cho chúng ta nhưng cũng là cái cổ phiếu này như là Liên Việt Quốc Banh thì chúng ta sẽ nhớ một cái bài học này cũng sẽ lấy anh chị em một cái bài học này khi mà cổ phiếu giảm tăng tốc giảm sâu như này thì có thể nó sẽ kéo lên nhưng chúng ta lại lấy một cái cổ phiếu KSB để anh chị em có thể xem lại cổ phiếu KSB trong lúc mà nó kéo lên ở trong trạng thái như này giảm sâu kéo lên và có thể nó sẽ tạo ra một cái đợt giảm rất sâu như này nên anh chị em biết rằng là với những cổ phiếu mà chạy nước rút đúng không đúng không chạy nước rút thì chúng ta cần phải hiểu rõ nhưng Dũng nói cái điều này thì anh chị em cần phải hiểu rằng là hôm trước chúng ta học về cái bài đó là khối lượng giao dịch anh chị em phải học nhớ bài khối lượng giao dịch Dũng sẽ đưa cho anh chị em một cái bài nữa để anh chị em có thể thấy là những cái cổ phiếu nào nó tích lũy theo dạng này thì nó sẽ tiếp tục ổn định nhá chúng ta lấy một vài ví dụ nữa để anh chị em có thể hiểu rõ rằng là nếu cổ phiếu mà sau khi nó cũng tăng rất là mạnh sau đó nó giảm thì đây là một dạng anh chị em có thể nhớ này chúng ta lấy một cổ phiếu CTG đây ạ à, CTG đấy ạ à. anh chị em có thể thấy rằng là có những đợt nó tăng rất là mạnh đây ạ à. anh chị em có thể thấy không ạ nó tăng từ cái điểm này sau đó điểm mua sớm và nó kéo lên tăng tốc lên từ 10 bao nhiêu từ 19 20 lên đến 25 24 20 trăm không bán ra xong nó giảm rất là mạnh nó giảm đến lúc mà chúng ta cần gì ạ gần như là toàn mất toàn bộ tài sản thì đây nó lại tóm cái quá trình tái tích lũy trong thời gian ngắn đây là tái tích lũy và khi nó tái tích lũy trong thời gian ngắn này thì lúc nào chó có điểm mua này thì chúng ta gọi có điểm mua sớm nhà mình có hiểu điều này không ạ khi nó quay trở lại sau đó nó hồi phục nó tái tích lũy thì cái việc mà những cái phiên tái tích lũy này nó phải đảm bảo khối lượng cạn kiệt nhỏ giọt trước khi có phiên xác nhận đi lên như này anh chị em nếu Dũng nói điều này anh chị em có hiểu không ạ hiểu không ạ hiểu cách mà một vài cổ phiếu sẽ vận động như vậy sẽ có những cổ phiếu đạt đỉnh và chúng ta sẽ là mua là chúng ta nằm trên đỉnh ngọn cây sẽ có những cổ phiếu tái tích lũy nên anh chị em này ạ Dũng nói điều này để anh chị em có kế hoạch thôi còn tuyệt đối chưa tham gia nếu anh chị em không hiểu nha tuyệt đối chưa tham gia nếu anh chị em không hiểu rút lấy một cổ phiếu để anh chị em có thể thấy là nếu cổ phiếu này nó tái tích lũy SHS ạ đây là cổ phiếu mà nó tăng rất là mạnh đúng không nó tăng rất là mạnh đấy ạ đây là tăng rất là mạnh giống như cổ phiếu CTG đấy ạ sau nó giảm rất là sâu đây là giảm rất sâu tới đây nó quay trở lại nó tái tích lũy thì chúng ta có thể mua được không đấy nó giảm rất sâu và nó quay trở lại nó tái tích lũy đây nó quay trở lại tái tích lũy ở đây thì lúc này chúng ta mua vẫn có cơ hội để tiếp tục tăng bởi vì cái thời gian tích lũy ở đây khá là dài chúng ta cũng có thể nhìn những cổ phiếu như SSI cũng tương tự như vậy tức là cái cổ phiếu SSI thì ở đây chúng ta thấy nó chưa giảm sâu nên cái cổ phiếu này rất khó để tái tích lũy nên nó có thể chạy nốt cái nhịp tới kết thúc chu kỳ hay cổ phiếu VND nó cũng tương tự như vậy bởi vì nó đã chạy quá nhanh rồi thì đến bây giờ chúng ta không có khái niệm tái tích lũy Nhà mình hiểu không ạ? nên những cái cổ phiếu mà nó đã chạy quá mạnh mà nó vẫn giữ ở trên trên vùng trên và nó không bị bán thì đến vùng trên này nó chạy nốt sau đó nó kết thúc chu kỳ nó chạy nốt anh chị em ạ à. còn những cái cổ phiếu mà nó gì ạ à, nó giảm hết biên và sau đó nó quay trở lại tái tích lũy chúng ta có thể tham gia mua lại khi nó biến động thì ở trong cái khóa học <clears throat> xu hướng à về à, xu hướng đầu tư nhưng mà nhóm vô địch thì đấy chúng ta gọi là điểm mua sớm đấy chúng ta gọi điểm mua sớm nên ở đây chúng biết rằng là anh chị em khi mà trong mỗi chương trình này Dũng cũng muốn làm video khoảng độ thời gian 20 25 phút để anh chị em có thể học và hiểu rõ được thì Dũng tổng kết ở trong video này đầu tiên là chúng ta gì ạ sau quá trình hồi phục như này thì chúng ta có thể hiểu rõ là thị trường có thể chưa phải là phân phối đã hết cái phân phối này chưa phải là phân phối hết chưa phải là cân kết thúc kết thúc chu kỳ nhưng tuy nhiên thì để lựa chọn cổ phiếu thì rõ ràng chúng ta cần phải đợi nó tái tích lũy thì chúng ta mới mua được đợi những cái cổ phiếu nào giảm thị trường giảm mạnh mà cổ phiếu giảm ít nhất vẫn còn giữ được kênh thì thông thường đó là những cổ phiếu mà Dũng nghĩ rằng cổ phiếu rất tuyệt vời thì trong mỗi video này Dũng chia sẻ chúng ta một đầu tiên là chúng ta cần phải có năng lượng năng lượng là chúng ta chuyển động cơ thể năng lượng là hít oxy để chúng ta có tị gì ạ à, có những cái tâm lý tích cực đấy chúng ta gọi quản trị cảm xúc đấy quản trị cảm xúc đấy là quản trị cảm xúc đơn giản thế thôi ạ và chúng ta gì ạ ăn rau xanh uống nước đủ tất cả cái đấy chúng ta sẽ có luôn có năng lượng ở đỉnh cao và khi chúng ta có năng lượng đỉnh cao thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ quản trị được cảm xúc nhưng cảm xúc này nó phải đến khi mà chúng ta có cái quy trình đúng cho cho có một phương pháp đúng có quy trình đúng bởi vì chúng ta hiểu về vận động của nó hiểu rõ nó vận động như nào thì chúng ta mới chiến thắng và cái quan trọng nữa là chúng ta gì ạ cần phải chơi những cái nhóm tích cực chơi với dại thì thêm dại chơi với khôn thì sẽ học nét khôn nên phải chơi những nhóm tích cực thì chúng ta sẽ là những người tích cực nên một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi uh, ờ, live stream hôm nay uh, chúc anh chị em có một uh, ngày giao dịch uh, cũng, như là chúng ta đã thấy là chúng ta đang lấy được một uh, phần nào lợi nhuận rồi tuy nhiên thì uh, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào những buổi livestream tiếp theo xin ờ, hẹn gặp lại chúng ta và xin cảm ơn rất nhiều